Chào mừng các bạn đến với kênh Phúc Nguyễn TV nhận định nhanh kết quả trước trận đấu vào lúc 16 giờ ngày 6 tháng 1 năm 2023 sẽ diễn ra lượt trận bán kết lượt đi giữa đội tuyển Việt Nam và Indo trong khuôn khổ AFF Cup 2022. Với chiến thắng 3-0 trước đội tuyển Myanmar, đội tuyển Việt Nam chính thức đứng đầu bảng B và sẽ gặp nhì bảng A là Indonesia. Trong trận gặp Myanmar, tuy chiếm ưu thế trước đối thủ nhưng khung thành của đội tuyển Việt Nam cũng gặp không ít sóng gió trước đội tuyển Myanmar. Chỉ trong 6 phút đã có 3 lần sai lầm của hàng thủ Việt Nam, trong đó có tình huống của thủ thành Đặng Nhân Lâm, một trong những người gác đền xuất sắc giúp đội tuyển Việt Nam nếu như Myanmar có những chân sút chất lượng thì lứa đội tuyển Việt Nam đã phải rung lên. Trong khi đó với thực lực vượt trội, tuyển Việt Nam chơi một cách chậm rãi, vẫn đánh bại Myanmar với tỷ số 3-0 trên sân nhà. Sau khi kết thúc trận đấu, ông Park Hang-seo rất hài lòng khi đội tuyển Việt Nam hoàn thành mục tiêu thắng Myanmar để vào bán kết với ngôi đầu bảng B. Nhà cầm quân người Hàn Quốc đánh giá cao Indo nhưng cũng tự tin khẳng định tuyển Việt Nam đủ sức đánh bại Indonesia trong trận này. Trong 4 trận vừa qua, đội tuyển Việt Nam thắng 3 hòa 1, nhưng lần này tuyển Việt Nam gặp ở trận bán kết là Indonesia. Trong đội hình Indo hiện giờ có rất nhiều cầu thủ nhập tịch chất lượng, các cầu thủ khác cũng giàu thế lực và kỹ chiến thuật rất tốt. Đây là đối thủ khá khó chịu với đội tuyển Việt Nam vì họ lợi thế chơi trên sân nhà với sức ép khủng khiếp từ cổ động viên Indonesia. Đội tuyển Việt Nam sẽ gặp áp lực rất lớn nên ông Park Hang-seo chuẩn bị tâm lý cho các cầu thủ không phấn khích quá và giữ được tâm lý ổn định đỉnh trước Indo cũng nên cảnh giác những pha vào bóng mát Ý diệt ngã đối thủ của đội tuyển Indonesia hàng phòng ngự của tuyển Việt Nam trong trận này cần phải chơi tập trung và chính xác bên kia sân sau trận thắng 2-1 trước tuyển Philippines ông xin cho biết không e ngại khi đối đầu với tuyển Việt Nam ông tin rằng đội bóng của mình sẽ có cơ hội giành chiến thắng nhưng quan trọng hơn ông rất kỳ vọng là các học trò sẽ cải thiện những khâu dứt điểm khi đến với vòng bán kết vì ở vòng bảng họ đã lãng phí khá nhiều những cơ hội ngon ăn trong những trận đối đầu gần đây nhất của Indo và Việt Nam vào năm 20 ông xin có 4 lần chạm mặt với Việt Nam ở cấp độ U19 và U23 và đội tuyển quốc gia nhưng chưa lần nào chiến thắng trước Việt Nam ở lần gặp đầu tiên tại vòng loại World Cup 2022 vào tháng 6 năm 2021. Indonesia thua với tỷ số 4-0 trước đội tuyển Việt Nam và tại vòng bảng AFF Cup 2020 hai đội cầm chân nhau với kết quả hòa không bàn thắng và lần mới đây 2022 khi U19 và U23 Indonesia đều thua trong đó có trận thua 3-0 trước U23 Việt Nam tại SEA Games 31 và U19 Indonesia và U19 Việt Nam 0-0 AFF Cup năm 2022. Những thành tích mà ông Sin đối đầu với tuyển Việt Nam khá tệ. Tuyển Việt Nam hiện giờ là cơn ác mộng của tuyển Indo dưới thời ông Sin dẫn dắt. Trong trận này, Indonesia được lễ tới chơi trên sân nhà. Họ sẽ chơi tấn công mạnh mẽ sau tiếng còi khai cuộc nhằm phú đầu đội tuyển Việt Nam. Nhưng đó sẽ là cơ hội cho đội tuyển Việt Nam tìm chiến thắng trên sân khách. Kết quả sẽ là 3-1 cho đội tuyển Việt Nam. Cảm ơn các bạn đã xem video này. Hãy luôn đồng hành cùng Phúc Nguyễn TV bằng cách đăng ký kênh, like và chia sẻ để kênh Phúc Nguyễn TV ngày một hoàn thiện hơn. Xin chào và hẹn gặp lại.